con à, bị nhức đầu à, đến ngày 20 mùng 1 ngày 14 ngày rằm bị nhức đầu mấy ngày kia con có nhức đầu không hả ai đưa cái này mấy cái ngày khác con nhức đầu không con ít thôi con đây là cái nghiệp thân của con mặc dù đi khám bệnh thì người ta không biết bác sĩ không biết nhưng mà đó là cái nghiệp nhưng mà cái nghiệp đó thì con nên sống đúng giới luật đó thì nó chuyển nghiệp của con sống đúng giới luật người cư sĩ có năm giới đúng không mà nếu mà sống tám giới là mình họ bác quan trai tức là mình tập sống như người tu sĩ là bác quan trai mình tập sống bác quan trai còn con chỉ cần sống đúng giới luật mà thôi nghĩa là con chỉ chỉ cần một đúng năm giới năm giới thì mấy con đơn giản dễ bất cứ tức là con tự lấy về sau con ăn đừng có ăn à, đừng có ăn ăn thịt chúng sanh ăn chay đó là cái thứ nhất cái thứ hai á thì à, nếu mà con à, thấy cái bệnh đau mình như vậy đó thì à, con sẽ trong gia đình á mà mọi người thấy con mà ăn ngọ tức là ăn ngành một bữa đó ăn một bữa sẽ mau hết bệnh lắm rồi hàng ngày con rảnh ra lúc nào tối về lúc nào cũng vậy con cứ dùng cánh tay con để đuổi được con nhắc cái đầu đau này phải chấm dứt không được đau nữa rồi con ngồi trong 30 phút an tịnh thân hình tôi biết tôi tôi đây an tịnh thân hình con sống đúng đời sống giới tức là giới luật chuyển pháp cái nghiệp của con con sẽ hết đau đầu và đồng thời muốn để cho nó đẩy lui được bệnh mau thì con dùng cánh tay nếu con sống giới là nó cũng sẽ hết nghĩa là bây giờ à, con sẽ giữ gìn năm giới và cộng thêm một cái giới nữa đó là không có ăn uống khi thờ, con chỉ ăn ngàn bữa thôi rồi con cứ con cứ tu tập như lời thầy dạy thì à, khoảng một tháng cho đến 6 tháng thì cái bệnh con hoàn toàn cái bệnh tật nó còn cố gắng ví dụ như thầy nói 6 tháng với trong vòng nó có thể một tháng nó cũng hết rồi hoặc là hai tháng hoặc là ba tháng nhưng mà tối đa nó là sáu nó sẽ chuyển được cái nghiệp mà con sống từ đây thành 6 tháng thì cái giới luật đó nó đủ cái lực nó để chuyển cái nghiệp của con nó chuyển cái nghiệp đau của con con sẽ rồi con nhớ con sẽ làm như vậy là con sẽ khỏi cần đi uống thuốc khỏi cần đi bác sĩ vậy bác sĩ uống thuốc là nó cũng không khỏi mà nó khỏi được cái bệnh con thì nó sang bệnh khác để mà nó trả cái nghiệp còn con sử dụng cái giới luật phật là con chuyển nghiệp nó sẽ hết luôn ví dụ như bây giờ cái đầu con đau nè mà con đi uống thuốc con đi bác sĩ đi trị bệnh đi con uống hết thì cái bao tử con coi chừng nó hoặc là một cái chứng bệnh thắt khớp nào trong thân con nó sẽ sinh ra vì do cái thuốc đó nó ảnh hưởng đến cái cơ thể con thường tránh thì do như vậy thì con chỉ cần dùng pháp và à, giới luật của Phật mà chuyển cái nghiệp của mình bởi vì đây là cái nghiệp nếu mình không có tạo một cái duyên đời trước thì đời nay mình đâu có gặp cái căn bệnh tại sao mình mọi người cũng bệnh mà mình bệnh đó là cái nghiệp duyên của mình cái đó là biệt nghiệp cái nghiệp riêng ừ. như vậy thì à, thầy à, đã trả lời con xong rồi đúng không